Phương đến từ kênh bất động sản Phan Thiết. Ngày hôm nay là 30 tháng 6 năm 2022. Tôi đã có mặt tại ờ, Nova World Phan Thiết. Thì ờ, tôi sẽ quay một cái video xung quanh dự án Nova World Phan Thiết để cập nhật tiến độ dự án. Thì phía bên này là Movenpick Hotel xây dựng theo phong cách địa Trung Hải. Movenpick Hotel này thì có độ 10 tầng. Hiện tại thì đã hoàn thiện ờ, cách nóc và hoàn thiện mặt ngoài hơn 80% phía trước của Mobile Hotel một à, con thuyền mang à, phong cách của cướp biển vùng Caribe đó là một cái con thuyền ở trong à, bộ phim cướp biển Caribe rất là nổi tiếng và mang về doanh thu kỷ lục ngoài thời đại à, phía sau này là những cái căn uh, shop house ở mặt Florida ha. À, bên dưới này thì Casa Cafe thì đang hoạt động thì à, sau đây à, tôi sẽ đi một vòng của Novagon Thiết và quay một số phân khu để cập nhật tiến độ mới nhất tới à, mọi người của một tòa boutique hotel tại Novagon Phan Thiết cực kỳ đẹp rất là choáng ngợp sân thường này thì mọi người có thể kinh doanh cà phê cà phê sân thường ngắm view biển cực đẹp đây là view ờ, nội khu tại Novago Phan Thiết phía bên dưới là hàng ờ, trăm căn ờ, biệt thự biển tại phân khu Florida rất là đẹp ở phía xa xa là vòng quay mặt trời công viên giải trí Scotland còn bên dưới này là Movenpick Hotel khách sạn 5 sao và xa xa kia là công viên biển Bikini Beach 16 hectare tại Novo Phan tiết đây là mặt tiền đường à, đài lầu dân vọng tại à, Novo Phan Thiết ở bên dưới là đường DT792 đường là Long Quân nằm ngay góc cả ba này là khu à, Santa Monica đây là những cái shop house chuyên về kinh doanh nằm tại vị trí rất là đẹp tại Santa Monica thì đã được xây dựng ờ, được hơn năm.